À, xin uh, mến thưa quý bà con cô bác Minh Toàn uh, đang uh, lưu thông ở trên cái tuyến đường uh, đi về phía Hạ Long Và Minh Toàn đang lưu thông ở đây là tại uh, Hạc Hẩu của Quảng Ninh Đây là phường Hạc Khẩu thì uh, phường Hạc Khẩu thuộc uh, thành phố Hạ Long bà con ạ và tuyến đường này thì à, theo như Minh Toàn thấy thì cũng à, khá là bụi ở Quảng Ninh bây giờ à, rất là bụi bởi vì là Quảng Ninh cũng đang xây dựng rất là nhiều bà con ở đây thì tuyến đường này xe công sẽ tải cháy rất là nhiều nên là khi bà con lưu thông trên tuyến đường này nếu mà đi thì bà con đi cẩn thận à, Minh Toàn à, có dịp à, ngày hôm nay là Minh Toàn à, đi tìm cái sân ờ, bóng truyền để Minh Toàn chơi bóng truyền Đây là cái đường lên nghĩa trang ờ, công viên của Hà Khẩu Và như ở đường này thì lúc nữa sẽ có một cái sân ở trong cái ờ, khu ờ, nhà máy gạch Vinasera đây và lúc này mình Toàn vào đây thì ờ, là không có người đánh Villa Serra của Hà Long à, ở Man ở Hà Long thì khi mà bà con của bác mà nghe đến Hà Long nghe có vẻ là hoành tráng xa hoa nhưng mà hôm nay thì Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một những cái cảnh tượng à, những cái uh, hình ảnh mà à, mang tính chất đời thường giản dị của Hạ Long thôi còn nếu mà ở Hạ Long nếu mà xa hoa và và cuộc sống nhìn nó tươi đẹp hơn thì uh, quý bà con cô bác cũng có thể là đến uh, Hạ Long Bay khu vực đấy thì rất là nhiều cảnh uh, cảnh đẹp quý bà con nhìn thấy đi thẳng là chúng ta đi Hạ Long rẽ phải là quốc lộ 18 và rẽ trái là đi xí nghiệp gạch thì à, ở đây toàn à, lúc này toàn à, đi thẳng từ Hạ Long lên đây rồi thì bây giờ toàn xin rẽ phải một chút để gửi những cái hình ảnh đến quý bà con cô bác nhé đây là chúng ta đang à, đi về cái phía xí nghiệp gạch và chúng ta đang lưu thông trên à, khu phố 5 của à, phường Hà Khẩu hầu như ờ, mà chúng ta đi du lịch là chúng ta không ờ, lên mạn này nhiều mạn này chủ yếu là dân cư sống thôi chứ không phải là khu ờ, du lịch thành ra là ít người đến khu mạn này đường đây thì khá là quanh co với bà con cô bác ạ đây và chúng ta đi ờ, đi đây để chúng ta ra ra cái đường mà ngược lên Hà Nội chẳng hạn đây mình thưa quý vị ở à, chúng ta đang ra cái đường chính đây là nếu mà rẽ phải là ngược về Hà Nội còn chúng ta rẽ trái là về phía Hà Long à, mình toàn trên phép đến <laughs> đây mình toàn rẽ trái Bên thưa quý bà con, đây là cái tuyến đường chính mà chúng ta đi từ Hà Nội xuống Hà Long Và đi thẳng ra Cẩm Phả cũng như là Móng Cái cũng là trên cái trục đường này Và lúc nay Minh Toàn đi một đường khác, bây giờ về Minh Toàn đi một đường khác Để mà gửi đến những hình ảnh đến quý bà con cô bác nó được chân thực hơn về cái cuộc sống ở Hà Long à, chỗ này thì vẫn là thuộc phường Hà Khẩu ờ, quý bà con cô bác ạ Ồ, ờ, cái gì bằng vàng à, hồng hồng kia biết chở cái gì mà màu hồng nhìn đẹp phết lạ mắt quá Nếu mà quý bà con cô bác mà muốn đi tuần châu thì ờ, chúng ta phải đi quay trở lại chứ không đây là ngược ra phía mà Hạ Long ra phía một cái rồi ở đây ờ, quý bà con cô bác thấy là đi thẳng là cái lân ờ, rẽ trái một chút là ga Hạ Long đặc biệt có ở trong ga Long thì quý bà con cô bác nó có một cái chợ mà gọi là chợ đầu mối rau củ quả cho đến uh, chợ đầu mối ấy, uh, có cả thịt với rau củ quả nữa quý bà con ạ thì ở đấy thì uh, nó giờ mở cửa của nó thì uh, nó chỉ mở buổi trưa thôi và rất là mua hàng thì uh, rẻ hơn so với ở ngoài bởi vì đấy là chợ đầu mối người ta mua ở đấy về người ta mới đến các chợ khác người ta bán lại thì uh, có có dịp mình toàn sẽ uh,